Tiến Bịp là ai? Con đường trở thành thầy giáo của anh như thế nào? Hãy cùng Mì Tôm phỏng vấn thầy Tiến, một người đam mê đá cóng đến mức trở thành thầy hóa học và một số môn khác, để tìm ra công thức của đá khô. Chào Tiến, anh có thể giới thiệu về mình được không? It's me, What? What the fuck? Anh có thể nói rõ hơn về mình được không? Cụ thể anh có thể giới thiệu về ngoại hình, công việc cụ thể của anh ra sao? to đẹp dai trắng trẻo học hành tử tế công việc ổn định <laughs> theo thông tin của phóng viên báo mì tôm thì anh đã đi du học rất nhiều nơi nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là trung tâm cai nghiện anh có thể chia sẻ về quá trình học tập tại đó được không bây giờ điểm trước ờ, anh ở trong ờ, cai nghiện anh ờ, cũng trông ờ, anh đơn giản này thôi nhưng mà để mà nói là anh cũng cầm cầm cầm chạy ấy, chạy trại để mấy người ấy nhưng anh cũng cầm chạy anh cũng um, sáng ra là anh cho anh em nó đi tập dục luôn đấy nói chung là trong ngày ngày trước trông anh đơn giản là thôi nhưng mà anh khét lắm với một người có kinh nghiệm du học như anh anh đánh giá thế nào về trung tâm cai nghiện như bạn học thầy cô giáo trình giảng dạy úi giời cai nghiện bây giờ nó như cái nhà trẻ đá trong này đâu vào đấy được sự chăm sóc của thầy cô cán bộ y tế chăm sóc vào đấy được gì được các bạn viện gọi là lưng đỡ dìu dắt để mà cùng nhau vững bước trở về với xã hội mới đây một thầy giáo cũng nghiện là bạn của anh cũng là một thành viên trong hội đồng bảo an liên hiệp mõm đó là huấn hoa hồng sau khi học triết và mác lê linh anh huấn có đưa ra triết lý sau ra xã hội làm ăn bươn trải liều thì ăn nhiều không nhiều thì ăn ít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 theo thông tin chưa được xác minh, chúng tôi biết anh có luận phương phản bác lại huấn hoa hòe, anh có thể trình bày ngày tại đây được không? Ý mẹ, cứ thế vậy Ý ấy, là cái thằng này nó bảo ấy, là bố Huấn nó bảo là xã hội này không làm mà chỉ có ăn, chỉ có ăn cứt thôi Tức là đây tao đại diện cho 2001 anh em nhé, tôi sẽ điện lại cho thằng này tôi hỏi là Thế ông của mày dạo này làm cái gì? thế ông mày không làm gì thế chắc là mày cũng lại cho ông mày ăn cứt thử <laughs> thế con của mày giờ nó đang được mẹ mày có 3 tuổi thôi nó làm cái gì thế bây giờ nó cũng không làm cái gì thì mày lại cho nó ăn cướp chứ hử chứ không được cho nó ăn cơm nhớ chưa theo đúng lời của bố huấn mày nhá đi đi mẹ mẹ không làm mà lại có ăn mà chỉ có ăn cứt thôi đấy là gì đấy là thể hiện cái bọn vô học nhá anh có thể đưa ra dẫn chứng cụ thể được không là vào cai nghiện cái kìa ừ. có làm gì đâu chỉ có ăn xong mới nằm một chỗ cắt cơn vẫn cứ quan mình đúng không ngon là khác chế độ bây giờ nó là bốn ba mươi nghìn một ngày để phản bác ý kiến của Huấn Hoa Hồng, Tiến Bịp đã đưa ra học thuyết mới đó là còn cái nịt mời anh trình bày. Nhặt đút vào túi, tham lam. Nhặt mà dơ lên của ai đây? Ngu dốt những cái vụ mà bị mẹ mà nhặt được tiền giả lại người rơi đấy nhá thì đa phần là gì là bị mẹ mà nhiều thằng nhìn thấy rồi không nuốt được trôi thôi hiểu chưa chứ còn đi thằng bố mày mà gớm mà bây giờ mà đi mẹ ví dụ như tao nhá mà bây giờ nhặt được tầm khoảng 20 à, nghìn ở thì tất nhiên tao sẽ giả lại người ta rơi nhưng nhặt được 20 triệu nhá còn cái nịt còn đúng cái nịt ai cái gì túi đen đen ấy. à không cháu không không không không không không, không thấy cái túi đen nào cả chắc rơi ở đâu chứ cần làm gì có chuyện là rơi đấy cháu ngồi đây từ sớm không không thấy đâu cả không có ngay sau đó thầy Huấn cũng đã đưa ra phản bác với luận cương mới của thầy Tiến. Gọi cho chú Tiến bịp đi riêng nha, bây giờ mà chú Huấn mà biết Tiến bịp ở đâu nha. Cắt cắm cái tóc này dạy các cháu là nhặt được của rơi có mỗi cái gì nhặt được của rơi các cháu là phải trả cho người đánh mất trường hợp là mình không tìm thấy người đánh mất thì mình đặt tiêu đó nhá mình tìm mình biết của người ai mình trả cho người đó Larry, what the hell are you doing Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you alright? How did... Larry! Là một thầy giáo đa tài, anh có thể chỉ cho cá em học sinh sắp Cali, làm sao để tách ba hỗn hợp sau một cách thực tế nhất? Số hỗn hợp gồm ba kim loại ở dạng bột Fe, Al và Cu làm thế nào để tách từng kim loại ra được là trung kiến tức là dạng bột nó gồm có Fe tức là sắt này ờ, điều bình thường thì sắt thường thì nó chỉ hai đúng không ờ, Al tức là nhôm này và Cu tức là đồng đúng không cách để mà tách ba cái kim loại này ra khỏi cái dạng bột chung đấy bằng cách nào thì nó có nhiều cái cách để tách khác nhau thế nhưng cách tách mà chuẩn nhất chuẩn đến từng cm một luôn thì gọi là bàn hồng nát phút một à, mình cái gì còn sót lại thì nó là sắt cái gì nhanh nhất không nhìn thấy đâu nữa thì nó là đồng nhá còn đang tranh chấp nhau nhung cơ bản vậy đó kiến thức cơ bản ứng dụng thực tế luôn thôi ông im mẹ mồm đi mày mẹ mồm không có mẹ mồm à đi mẹ mồm cùi mẹ mồm đi mẹ mồm đi mẹ mồm không đi mẹ mồm không đi mẹ mồm cái đéo không đi mẹ mồm đi không đi mẹ mồm mẹ mồm đi nhà những giỏi hóa, theo tôi được biết, vốn ca giao tục ngữ của anh cũng rất phong phú. Bật vào tai xong đút khoai vào háng, đập tay lên vai thì gọi là bằng chú, mà tay chạm xuống vú thì lại là chuyển bằng anh. Mà cái mai thì bao giờ nó cũng dài hơn cái cuốc. Trai xăm trổ chắc gì nó hổ báo mà gái kín đáo chừa chắc là hiền lành. Nữ nghi nó phải là sinh cái tứ tượng mà tứ tượng mới sinh cái bát quái nhưng mà trong âm nó phải có dương mà trong dương ắt phải có âm. Gái một con này cải ngồng non này gà nói ghẹ này tiên trách kỷ hậu vẫn là trách kỷ chắc tay chồng mà lại là phải cong lưng giật quan đi tuần là chó phải ra vỗ tay vỗ tay vỗ tay <laughs> vỗ tay coi vừa mới đây theo thông tin báo lá chuối được biết anh tham gia sắc tanh kêu gọi vốn đầu tư lên đến 14 tỷ của bà Phương Hằng để đầu tư xây dựng khu du lịch tham quan người nghiện và anh cũng mong Hoài Linh ủng hộ 14 tỷ để làm công tác đền ơn người nghiện đảm bảo chính sách đền ơn đáp nghĩa với người nghiện. Thì chị Phương Hằng nha, cái việc hôm trước mà chị em mình trao đổi với nhau ấy, thì đấy tiện đây cũng nói luôn là cái ý kiến của chị Phương Hằng ấy là cái việc mà cái chỗ ờ, đồng, đồng, đồng tiền của chỗ Hoài Linh ấy nếu như ấy, mà lũ lụt mà nó qua rồi thì cũng nên ủng hộ lại cho người nghiện một tí để người nghiện người ta có cái cơ hội được làm lại được hòa nhập với cộng đồng nhá anh em anh em nào đồng ý ấn phím một nhá anh em nào đồng ý rằng là là cái việc tiền đấy là cho lại cái cái quỹ đồng bào ủng hộ cái người anh em những người anh em nghiện những người gọi là những người con gọi là thôi nhá người ta cũng khổ rồi đấy người ta đúng như là tự dưng nếu như mà nói một cách nó công bằng ra để mà nói nếu như không có những người nghiện thì làm sao mà ông biết được cái tác hại của ma túy nó lớn như thế nào đúng không à, mà nếu như không muốn nói rằng là những người nghiện là những con chuột bạch là những con những con, con chuột thí nghiệm là, là những cái hãy để mà gì để cho xã hội người ta nhìn nhận vào người ta đấy úi giời nghiện nhỉ thì các mẹ thấy nỗi đau của ma túy chưa thấy tác hại của ma túy chưa đấy nó dù ra đi chăng nữa thì con à, mẹ à nó, nó đi con mẹ có đi còn lại vẫn tranh thủ làm miếng đúng trần nhá Ngoài ra anh còn là một nhà đấu tranh không biết mệt mỏi, một nhà hoạt động tích cực, bảo vệ quyền lợi của người nghiện. Đấu tranh vì người nghiện, nghiện thì nó chỉ là cái, cái căn bệnh chứ cái gì mà Để khép lại buổi phỏng vấn, mong anh Tiến chia sẻ về số điện thoại của mình để để nhiều học sinh tiện liên lạc, học hỏi kiến thức từ anh. 0931 0931 ạ. À? 910 Vâng ạ. Di quý Ca. Anh đọc lại giúp em ạ. À? 0931 Vâng ạ. 910 hàng tiếp đi ạ Zikuga Anh ơi hiện tại thì bên em không có số nào Zikuga đâu anh Ba cái số sau thì mình phải để mình phải để ở trong cái phần sau sau chứ bây giờ đọc hết ra cho chị thì nộ hết rồi Vậy là anh Tiến cũng không muốn chia sẻ số điện thoại của mình để kết thúc video Chúng tôi xin phỏng vấn mẹ Tiến bịp một câu hỏi ngắn như sau Kể ra mày mà làm con dâu cô thì cô đỡ vất. Con trai cô làm gì? Chắc đẻ trai lắm Nhìn cô xinh thế này cơ mà Còn cô á, Hơi đẹp trai đấy Tuần sau là nó về hẳn Anh đi nước ngoài về à? Hết đợt cai nghiện Hết đợt cai nghiện Trại đông quá Nên cho nó về Nếu lên cơn lại đi tiếp Anh đi nước ngoài về à? Anh đi nước ngoài về à? Hết đợt cai nghiện Hết đợt cai nghiện Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả Địt mẹ chúng mày Thằng danh con này Chứ phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi Tôi thật